Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Ngày hôm nay thì mình sẽ uh, giới thiệu đến một các bạn một chiếc xe dòng xe mini Một trong những dòng xe uh, trong thời gian qua công ty mình cũng như là mình bán được rất là nhiều Cũng như là được sự quan tâm của anh em trong giới làm việc rất là lớn Thì uh, đây là chiếc bàn xe nâng mini 400 cân, nâng cao 1 mét rưỡi về cái dòng xe 400 cân này thì nó có một đặc điểm đấy là nó có một cái bàn để có thể uh, tháo rời được trong cái quá trình mà làm việc ở dưới thì sẽ có càng giống như các cái loại càng xe nâng bình thường về cái kích thước của cái uh, xe này có thể để ở trên yên xe máy phù hợp cho các bạn mà làm việc mà có cần nâng kiện hàng lên xe máy thì các bạn chỉ cần ví dụ như là nâng bao tải gạo hoặc là uh, sản phẩm thì các bạn có thể ờ, bỏ mặt bàn ra và bạn sẽ luồn yên xe máy vào và nhấc lên xe máy hoàn toàn đơn giản dễ dàng không mất sức lao động ngoài ra thì cái dòng xe này được uh, mọi người tìm kiếm để có thể uh, mang theo xe vào cái dịp tết này về nâng cây cảnh cũng như là đi theo xe nâng xe lên xe tải vì thực tế là chiếc xe này là một trong những chiếc xe nâng rất nhẹ rất nhẹ nha các bạn có thể uh, phù hợp và làm việc được ở đa môi trường có môi trường nước cũng như là môi trường uh, không thì ở phần phía dưới này nó sẽ có các cái thông tin về thông số đó về model cân càng xe càng xe là 650 và ngày hạn sản xuất phần phía dưới này thì sẽ có về bánh xe bánh xe đều là bằng, bằng bánh xe PU bọc lõi thép trên này thì có cố định một trong những cái sự ờ, nhỏ nhắn xinh xắn và rất tinh tế của dòng xe này được mọi người ờ, yêu thích đấy là bởi vì nó rất là nhẹ nhàng cái việc nâng lên đạp lên cũng rất là đơn giản đây bây giờ mình đạp lên đây là cái càng đạp này các bạn thì mình sẽ đạp lên như thế này ừ, mình ấn ở chân ở đây nhá à, sau khi mà mình không muốn dùng nữa thì mình có thể kéo lên trên này để lên xe rất là gọn rồi đây là cái trục lăn đó hai bên xe nâng mặt bàn hay còn gọi là xe nâng mini một trong những chiếc xe rất dễ mua cái dòng xe này của bên mình thì có đầy đủ thông số như là 850 850 phân nâng được uh, à, 85 phân 1m1, 1m3, 1m rưỡi và 1m7 Và con xe này thì uh, thích hợp với rất nhiều công việc Thế cho nên là với cả cái tải trọng cũng rất là nhẹ nhàng, rất là nhỏ này thì có thể ứng dụng được vào trong các cái à, nhà máy, khu công nghiệp nâng lên kiện hàng và vì cái việc mà các cái kho hàng từ có từ tầng 1 đến tầng 2 thì việc có chiếc xe này sẽ giúp cho tất cả các bạn ừ, trong cái việc lên hạ rất là dễ ngoài ra thì mình sẽ quay cho các bạn xem rõ về cái trục thủy lực của nó trục thủy lực thì nó sẽ có bơm dầu và lên piston ở trong này đó trục thủy lực phần phía dưới này thì sẽ có sơ đồ tải trọng các bạn sẽ có thể xem được rõ nhá mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem và nâng chiều cao nâng đó sau đây thì mình sẽ bảo anh kỹ thuật ở bên mình uh, tiến hành uh, vận hành để các các bạn xem nhé sau đây thì anh kỹ thuật ở bên mình đang tiến hành uh, vận hành xe nhé để các bạn xem cái việc nâng hạ này rất là đơn giản và nhẹ nhàng như các bạn đã thấy này có thể làm được ở ờ, các cái khu kho, kho xưởng nhỏ ví dụ như là nâng hàng nâng thực phẩm nâng thuốc đều rất là phù hợp nha các bạn cái thương mặt bàn này các bạn có thể ờ, tháo rời trước mặt bàn này ra nếu nhưng mà các bạn không cần đến Đó. với chiều cao 1m7 thì nó thích hợp với cả những cái uh, kệ hàng và kiện hàng dưới cả chiều cao của nó cái đây là xe đã, đã đến hết cỡ của nó rồi các bạn hết hành trình về việc là bảo quản cũng như là xử lý ở xe này thì rất là đơn giản và dễ dàng các bạn gần như là không cần phải mất thời gian bảo hành và bảo dưỡng nhiều của xe hạ thì các bạn có thể hạ tay cầm Về tay cầm này thì thiết kế rất là phù hợp với uh, uh, chiều cao của người châu Á của mình đây là người ta chiếc xe này có thể phù hợp với cả cái môi trường ở ngoài trời cũng như là những cái môi trường đất gồ ghề cầu gì thêm thì các bạn có thể liên hệ với cả mình qua số điện thoại 0868 501 195 hoặc truy cập vào à, xe nâng việt nhật org để mình có thể tư vấn và hỗ trợ các bạn trong thời gian nhanh nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.